con này thấy, thấy chơi cánh tít lắm anh em ạ ờ, cao quá nhỉ màu câu không anh em đây này đây được gọi là cánh ruồi nha anh em trước lúc mình quay mình nó bảo con này chém cánh ác lắm bởi vì nấy mình thấy nó chém cánh ở trên à, ngọn cây rồi mầm luôn cánh ruồi à? màu cực cao luôn đại úy thì vẫn chơi kiểu sục sạo như mọi lần anh em nhá. con này thì được gọi là hàng cánh ruồi anh em ạ đấu cánh vậy rất là phê này clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em Dạo này rất nhiều à, trẻ trâu à, ăn cắp clip của mình xong rồi về bán chim cho anh em Không biết là bọn nó đào đâu ra con chim nữa con máy quy của nhau nhỉ anh ơi con này màu cáu mà anh em ạ Đây, cánh này, chém cánh này, quá là tuyệt vời Ok nha anh em Em cánh ruồi đó về đội của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em Con bầu đấu rất là sung cánh đến nay thì ok giờ mình à, sẽ ra cơ bội đây lạng sơn à, giờ này đang gặt anh em ạ đang gặt mình cũng à, đang gặt nhưng mà thấy chim máu quá lại phải ra bẫy anh em ạ ai màu cao dã man Chào anh em nhá Con này chơi cánh ờ, tốt quá Hay là chim khá là già đấy Chắc độ hai vụ hơn 3 vụ rất là cao này nhá đây đang gặt đây mà vẫn ờ, tranh thủ ấy anh em ạ cho anh em xem ờ, mình đang gặt nhé đây nhà mình đang gặt đây Đấy. nông dân mà